thì ok trước khi vào video thì mình có hai người bạn là à, Kazi TV và là giờ hờ mod hai bạn này là ở trong team Wisdom của tụi mình nhé bạn ừ. thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ hai bạn này nha ok thì bây giờ mình chúc các bạn xem video vui bạn và hai xin chào tất cả mọi người thì chào mừng mọi người đã trở lại với clip tiếp theo của KZV Ok thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với clip series là sinh tồn trên một vlog Travel One Slot Ok Thì tiếp tục với cái video thì Hôm nay mình sẽ đào cho tới khi có những viên đá đầu tiên luôn nha bạn Ok không chần chừ nữa vào video luôn Ok các bạn ơi thì mới tập trước thì trời nó vẫn tối Cái này mới có một ngày một nha bạn Bạn đừng làm tưởng hai ngày ba ngày vậy nha Ok thì tiếp tục với clip thì mình sẽ đào cho tới khi có viên đá đầu tiên luôn và Bây giờ thì ngoài nè à, ờ, mình sẽ đi chế tạo cái cây ờ, cây uh, cây sản bây giờ mình đang thiếu sản đây đậu luôn what the fuck cái gì đây ơi mình thấy có gì sai sai đúng rồi lộn lộn mà các bạn ơi đây đây mới đúng đây là những thanh niên mình đang quay mà nó nhắn tin kiểu khó chịu làm sao ấy dấu hiệu kiểu gì ok thì chặt mày ra rồi có có quả dưa hấu để mình chặn thông báo lại cái à ok thì chơi luôn giờ thì cứ mình sẽ cứ tiếp tục spam đào đào đào đào như thế này tới khi có những viên đá đầu tiên luôn những viên đá đầu tiên nói việc đầu tiên của mình là phải chế tạo một cái cây cúp trước để mình có thể à, đào đá rồi đầu than đầu sắt đồ chứ cái, cái cây cúp gỗ này chắc là không làm ăn được gì cho tới khi có những viên đá đầu tiên đâu thì nó nó, nó chỉ có nhiệm vụ là đào đá thôi vậy tiếp tục cứ tiếp tục đào là những chắc ăn nhất ok có bò ok nó đã vô rồi mình sẽ tiếp tục đào thôi bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu vô chăn nuôi luôn nhưng mà cái điều mình sợ nhất khi có những viên đá đầu tiên là à, đầu tiên là xuất hiện zombie nè rồi thứ hai là xuất hiện Reaper, Skeleton đồ nếu nếu mà trước đó chứ trước, trước khi có những viên đá đầu tiên á thì mình sẽ gào cái chỗ đó lại khỏi đây lại luôn lỡ khi mà có bị quái đánh á thì mình sẽ không gớt xuống dưới tại vì mình chơi hết hai má rồi đều tới viên đá đầu tiên hết nhưng mà có điều là bị quái đánh xuống dưới rồi ok thì mình sẽ tiếp tục la la đó Ủa. ui trời sắp sáng rồi đó nè. mặt trời bắt đầu lên rồi ok gán đạo thôi spam tiếp ok thì bây giờ mình sẽ cất đổi cho mấy cái stress này chơi đi như cửa ổ nè không mà việc đầu tiên mình phải di dời trước mình di dời nó ra đây đi à, cái stress đây bắt đầu thì mình sẽ dọn đồ từ đó ra đây chưa để mình cất hết đồ cái để tính giả tính trước cho mình sẽ cất chống chat này đi cất hết đồ luôn trời đã sáng rồi tiếp tục spam thôi ui trời mưa phải cả trời mưa okay. cho mình thì mình sẽ tua nhanh chút nha các bạn ơi, sắp chuẩn bị có những viên đá đầu tiên rồi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bây giờ thì chế tạo hàng rào thôi. Ok. Thì mình sẽ gỗ. Gỗ đâu rồi? Đây. Sẽ chế tạo hầu gỗ hết luôn. Có nhiều thì mình chế tạo nhiều. Bắt đầu thì mình sẽ chế thêm cái tít à, 15 cái gỗ luôn. Hàng rào đây. Ok thì mình sẽ lắp thành vòng thôi sắp chuẩn bị có những viên đá đầu tiên rồi chuẩn bị xong hai ngày rồi nhé bạn ok thì ok cục gỗ đặt mày luôn khoan mà để mình chặn chỗ này cái nữa à, mình coi trong clip còn không để mình chặn luôn ở mình còn một cục ở đây có trong cái stress kia luôn không cấu ok mình chặn đây đi ừ. ok viên đá đầu tiên what the fuck đây cục than đầu tiên có ánh sáng rồi có ánh sáng rồi các bạn ơi ok tiếp tục thôi 2000 years later Được một cây kiếm sắt luôn Very much Very much Ok các bạn ơi Có được đồ ngon rồi đâu hai cục sắt nè một cây à, Ok Ok giờ Ui sắt nữa nè Nhiều đây đủ ba cây đủ à, ba cây cúp hay à, lộn một cây cúp sắt rồi đó các bạn ok giờ chỉ có nước đầu đá rồi chế tạo uh, ra sao linh tinh lạc giặt với cái lò thôi lại có thể nung ra xác rồi tiếp tục thôi mà có điều mình hơi sợ quái thì quái trong đây nó đánh mạnh dữ lắm chứ không có đánh nhẹ ok có gì bây giờ mình sẽ mở rộng hòn đảo này ra sau tập 3 nhé bạn ok có gì mình sẽ chế tạo mấy cái đuốc bắt đầu cắm đây chó sáng các bạn ơi bây giờ tối quá à. có gì mình sẽ chế thêm cái gì nếu mà mình có nếu mà sắt mình nhiều nhiều bắt đầu mình sẽ chế tạo một cái kéo để mình cắt à, lên, uh, lên cù á đầu để mình chế tạo cái giường ngủ cho qua ngày thì cho nó nhanh ok giờ cứ tiếp tục mình thấy cũng khá là nhiều than rồi bởi vì mình à, chế tạo 32 đuốc mình sẽ chế tạo hết luôn lắp ở đây ở đây tiếp tục sau đó ở đây nữa nè ở đây luôn ok mình bắt đầu thấy chỗ nó bắt những chỗ này bắt đầu nó sáng sáng rồi nè ok tiếp tục thôi à, kéo đây cắt ok mình có đủ đồ để chế tạo được uh, một uh, cái giường đó đây cái giường đây ok giờ mình sẽ đặt ở đâu đó mình đặt ở đây đi kế bệnh ruộng đi ok xong cái giường Ok mọi người ơi thì clip của mình đến đây thôi Nếu mà các bạn thấy hay thì quên để lại cho mình một like một subscribe đừng quên nhấn vào cái chuông có thể nhận được thông báo mới nhất từ video của mình nha Các bạn nhớ đăng ký cho hai kênh là là Dự Hợp Mối và Kazi TV nha Ok chào tạm biệt tất cả các bạn